À, xin kính chào tất cả quý anh chị trong ngành nhôm kính à, và máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành. À, rất vui lại được gặp lại quý anh chị trên cái kênh thông tin chính thức của công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu Phú Thành Á Châu. Và kính thưa quý vị anh chị, à, thì cái video phần 2 này à, máy cắt nhôm hai đầu sẽ chia sẻ à, cái kinh nghiệm chọn à, cái thân máy và cái kinh nghiệm à, chọn cái mặt máy làm sao để chúng ta có thể chọn lựa được một cái thân bệ máy và một cái mặt máy chính xác à, cái việc này là cái việc rất là quan trọng bởi vì à, hai cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ chính xác của chiếc máy cắt nhôm anh em sẽ đầu tư về sau này à, và kính thưa quý anh chị à, thực tế hiện nay à, quý anh chị khi chúng ta đang có nhu cầu đầu tư một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu thì à, đại đa phần chúng ta cũng chỉ biết nhìn trên hình ảnh thôi à, có thể là nhìn nó giống hệt nhau quý vị anh chị ạ hoặc à, quý vị anh chị khi chúng ta đi xem máy à, có những kho máy có đến 100 à, cái máy có những kho máy đến 5 60 con máy trong các cái số máy đấy à, ít nhất nó cũng sẽ có tồn tại đâu đấy tầm 3 đến 40 phần trăm mà có những cái máy nó có thân của nó bị vặn thân quý vị anh chị ạ hoặc là nó có lỗi ở cái phần thân máy hay nó có lỗi ở phần à, phần mặt máy thế thì à, làm cách nào à, để chúng ta có thể nhận biết được à, đâu là cái thân máy bị lỗi à, đâu là cái mặt máy gia công chưa được chuẩn thì nếu mà chỉ nhìn bằng mắt thường mà chưa kinh nghiệm xử lý cũng chưa kinh nghiệm về máy móc nhiều thì tuyệt đại đa số à, quý quý vị anh chị gần như không thể biết được và cái việc đấy là chúng ta sẽ phải giao phó hoặc là mình phó mặc cho người bán và à, trên cái kênh thông tin này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, sẽ từng bước chia sẻ cho quý anh chị để quý anh chị có thể hoàn toàn chủ động à, giải quyết được cái phần khó nhất khi chúng ta đi xe máy có nghĩa là à, tự quý vị anh chị có thể à, dùng cái tiêu chí mà máy cắt nhôm hai đầu đưa ra cho quý vị anh chị để chúng ta có thể biết được à, đâu là một cái máy ừ, có cái kết cấu thân bệ máy nó chuẩn đâu là một cái máy mà có kết cấu thân bệ máy nó không chuẩn à, nhắc lại cho quý vị anh chị hình dung một việc là thế này ạ trong cái máy cắt nhôm á, à, tất cả các cái linh kiện như motor à, linh kiện điện hay piston lưỡi hay là motor tất cả hỏng chúng ta đều có thể thay thế quý vị anh chị nhé à, thay thế rất là dễ dàng à, có thể gọi là trong vòng phút mốt ấy, quý vị anh chị ạ nhưng à, có những phần à, thì không ai có thể thay thế sửa chữa được quý vị anh chị ạ mà chúng ta buộc phải chấp nhận chúng ta sử dụng nếu như cái máy nó có vấn đề thì à, trên cái video này à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ chia sẻ cho quý vị anh chị à, cái cách thức chọn cái máy làm sao nó có cái thân bệ máy à, nó chuẩn là cái thứ nhất cái thứ hai sẽ chỉ cho quý anh chị anh chị chúng ta biết được một cái máy cắt nhôm mà hai đầu hai đầu mà cái thân máy nó không chuẩn thì nó sẽ như thế nào và à, cái mặt bích này của quý vị anh chị này của một cái máy cắt nhôm hai đầu 09 à, nó chuẩn là như thế nào và nó không chuẩn là như thế nào đúng quý, quý vị anh chị bởi vì hiện nay quý vị anh chị khi chúng ta đi tham khảo trên thị trường ấy à, cái máy cắt nhôm có hai mặt bích như thế này 78 triệu cũng có 90 triệu cũng gõ đúng không ạ 70 triệu cũng gõ hai cái thân hộp bẻ kép này quý vị anh chị khi tham khảo ở trên thị trường đúng không ạ 64 triệu ông có 70 triệu ông có 80 triệu ông có thế thì làm sao để chúng ta biết được tại sao nó lại lên đến 80 triệu tại sao nó chỉ có 62 triệu và à, khi chúng ta đầu tư với cái số vốn nó vừa phải thì chúng ta nên à, bớt một chút thời gian của mình để dùng chính cái kinh nghiệm của mình và dùng chính cái kiến thức của mình để mình tự chọn cho mình một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu có cái hệ thống thân bệ máy nó chuẩn điều này ấy, nó sẽ thể hiện là một việc ấy, là bản thân chính quý vị anh chị chúng ta có trách nhiệm với cái đồng tiền mình bỏ ra quý vị anh chị ạ à, ta bỏ tiền ra thì ta phải chọn hàng cho mình quý vị anh chị nhé thì à, không để quý vị anh chị chờ lâu thì ngay sau đây máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành sẽ chia sẻ cho quý vị anh chị cái phần à, quan trọng nhất trong cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu à, quý vị anh chị chúng ta cùng à, chú ý một chút ạ à, kính thưa quý vị anh chị à, thì à, khi chúng ta đi xe máy hoặc khi chúng ta xem ảnh một cái máy thì chúng ta buộc phải xem hai cái phần quan trọng nhất như sau phần thứ nhất máy cắt nhôm hai đầu sẽ thị phạm cho quý anh chị để quý anh chị hình dung phần thứ nhất đây quý vị anh chị này phần thứ nhất quý vị anh chị nhé phần thứ nhất là cái phần số 1 là cái phần thân máy quý vị anh chị nhé phần thứ hai đập vào mắt quý vị anh chị á là cái phần bảng điều khiển này này thì cái bảng điều khiển này này là cái không quan trọng quý vị anh chị nhé nó là hình dáng kiểu gì thì chúng ta mặc kệ nó đi quý vị anh chị nhé thì cái phần thứ ba mà quý chị, quý vị anh chị buộc phải để ý nếu quý vị anh chị không để ý à, 100% quý vị anh chị sẽ phải nộp học phí trong cái tương lai rất là gần đó là cái phần cột trụ của cái đầu máy số 1 là cái phần số 3 đây quý vị anh chị này cái cột trụ này quý vị anh chị nhé cái cột trụ này có nghĩa là cái cột trụ này để đỡ cái đầu máy cố định là đầu máy số 1 đây quý vị anh chị này và à, một cái à, thứ tư mà quý vị anh chị buộc phải để ý đó là gì ạ đó là cái phần số 4 là cái phần mặt bích máy đây quý vị anh chị này thế thì chung quy lại khi đi xe máy quý vị anh chị sẽ phải để ý ba phần một là cái phần thân máy này hai là cái phần cột trụ của máy và ba là cái phần mặt bích của máy quý vị anh chị nhé thì uh, máy cắt nhôm hai đầu sẽ ghi lại cho quý vị anh chị để khi chúng ta đi xe máy chúng ta biết cách chúng ta xe máy đây quý vị anh chị này một là phần thân máy hai là cột trụ và ba là mặt bích của máy thế thì à, từng cái tiêu chí một thì máy cắt nhôm hai đầu à, sẽ từng bước chia sẻ hết cho quý vị anh chị trên cái video này thế thì đầu tiên là về thân máy thì kính thưa quý vị anh chị ấy, khi chúng ta đi xe máy ấy, thì hiện nay trên thị trường cái phần thân máy này này à, nó có rất nhiều loại à, nó có những cái chiếc máy là bệ tôn chấn có nghĩa là cái mặt bích đằng trước đây này nó phẳng quý vị anh chị nhé có nghĩa là người ta lấy một cây tôn to người ta dập định hình thành một cái hình thân con máy quý vị anh chị ạ và hai cái trục máy sẽ đặt trên cái bệ tôn đấy còn nếu quý vị anh chị sờ bên dưới đây mà nhìn thấy cái hộp điều đấy là không không không khẳng định nó là thân thân bệ hộp hay thân tôn chấn mà ta chỉ sờ thấy một cái cái hộp bên dưới cùng thôi quý vị anh chị nhé thì máy cắt nhôm hai đầu sẽ thị phạm cho quý vị anh chị để quý vị anh chị hình dung ở đâu là máy thân tôn chấn đây ạ trên mày nhỏ quý vị đang nhìn thấy đây là cái phần thân máy làm bằng tôn chấn này quý vị anh chị này đây ạ chúng ta nhìn thế này cái phần tôn chấn có nghĩa là cái mặt bích đằng trước cả máy này này nó là một cái tấm tôn phẳng nó chấn quý anh chị nhé nhiều quý vị anh chị á ờ, rất là là là là tự tin khi sờ đấy ở đây người ta bảo đây là khung hộp thì quý vị anh chị á ờ, đang bị qua mặt bởi vì đây nó chỉ làm cái khung hộp để bắt cái chân này này nhưng cái phần bên trên này nó không có khung hộp đỡ cái đầu cái dây máy quý vị anh chị nhé mà tất cả đây là tôn chắn hết chỉ có đây có khung hộp và một vài cây thép người ta đỡ thôi thì cái thân máy này này ờ, người ta làm như thế nào và giá thành nó ra làm sao thì gửi đến quý vị anh chị ấy, cái thân loại tất cả cái máy cắt nhôm hai đầu ở trên thị trường không cần biết nó là 05, 06, 07, 08, 09 loại nào motor như thế nào nhưng cứ dùng cái thân như này thì cái loại máy đấy là loại rẻ tiền nhất rồi quý vị anh chị nhé nó là rẻ tiền nhất rồi bởi vì cái thân con máy đấy người ta làm kiểu như này đây quý vị anh chị này thì người ta sẽ lấy một cái tôn to như thế này à, người ta sẽ dập định hình người ta dập cho quý vị anh chị thành một cái thân con máy quý vị anh chị nhé đây ạ à, người ta dập một cái thân con máy nó như thế này và trên đây là đặt hai cái dây máy bên trong đây không có cái hộp đỡ và chỉ dưới đây người ta hàn cho quý chị quý vị anh chị một cái thép để bắt chân thôi thì uh, trong quá trình chúng ta sử dụng á thậm chí quý vị anh chị chưa kịp sử dụng đâu ạ mà trong quá trình vận chuyển từ nhà máy về Việt Nam đôi lúc cái phần thân này này nó đã bị vặn đi tầm có 1 ly 2 ly nhưng nếu mà nhìn bằng mắt thường chúng ta là không để ý được nhưng 100% khi quý vị anh chị cắt nhôm quý vị anh chị sẽ gặp một cái trường hợp đó là gì ạ chúng ta cắt một mét nó khác lên khung cửa nó kín nhưng chúng ta cắt 2 mét khung cửa 100% khung kín hoặc lên 2 mét khung cửa của mình nó sẽ bị vặn bị xô bị lệch quý vị anh chị ạ 100% quý vị anh chị nhé cái đấy là cái học phí của rất rất nhiều quý vị, quý vị anh chị đã phải nộp rồi đấy quý vị anh chị ạ và cái phần thân máy này hiện nay Việt Nam cũng không có một cái đơn nào sản xuất cái thân máy này để bảo hành cho quý vị anh chị cả là thứ nhất thứ hai cũng không có một đơn vị nào à, nhập riêng cái thân máy này về à, để bảo hành cho quý vị anh chị đâu ngoại trừ à, kho máy nhôm Phú Thành là có một chiếc thân máy 7 mẫu để khi quý vị anh chị đến à, tham khảo máy chúng ta cùng à, xem qua cái cấu tạo của máy quý vị anh chị ạ à, còn một kiểu thân máy nữa nó là cái bệ này là người ta gọi là bệ vát này nó gọi đây là máng vát này nhá quý vị anh chị nhé thì nó cũng có một cái hộp nằm đây và trên đây nó có một hàn một cái lập là lập là người ta hàn đây quý vị anh chị này tùy những loại máy đắt rẻ khác nhau tiêu chí khác nhau mà cây lập là này có thể dày là 2 ly đến tầm một phân nhưng 90 phần trăm 80 phần trăm hàng trên thị trường chỉ tầm 2 ly quý vị anh chị ạ không có một phần đâu ạ một phần chẳng không mà có cái giá 60 với 62 triệu cho quý vị anh chị mua đâu và à, cái phần thân máy này nó cũng có hai loại cái khoảng cách trục này này à, bệ bình thường thì nó sẽ là khoảng cách trục này đến đây là 50 phân và cái bệ lớn ấy, nó sẽ là 60 phân quý vị anh chị nhé có hai loại thân máy một loại thân bình thường là 50 phân khoảng cách trục và một loại thân to hơn là 60 phân và cái thân 50 phân và thân 60 phân ở cùng một cái loại kết cấu ví dụ như thân vát vát luôn thân vát loại 50 phân và thân vát 60 phân thân hộp bẻ kép 60 phân và thân hộp bẻ kép 50 phân nó sẽ có cái giá thành à, chênh nhau à, đâu đấy chỉ à, 3 triệu một cái thân máy thôi quý vị anh chị ạ chỉ có 3 triệu thôi quý vị anh chị nhé 3 triệu trên tổng số 5 6 7 8 90 triệu à, khi quý vị à, so so sánh với một cái chiếc máy cắt nhôm hai đầu nó là ít hay là nhiều thì à, quý vị anh chị tự định lượng nhé và cái loại thân thứ ba là cái thân tiêu chuẩn của những cái dòng máy tầm trung quý vị anh chị ạ tầm trung quý vị anh chị nhé à, thân tiêu chuẩn như hiện nay đang dùng à, đó là thân khung hộp bẹ kép như thế nào là khung hộp bẹ kép có nghĩa là à, như thế này là thân hộp khung hộp bẹ kép quý vị anh chị nhé trên đây có một cái hộp dưới đây có một cái hộp và các cái hộp này nó là 10 x 10 và dưới đây nó có cái hệ thống chân bẹ đỡ quý vị anh chị nhé người ta gọi là thân hộp bẹ kép nhưng cái thân hộp bẹ kép này khi quý vị anh chị à, tham khảo chỉ cần nhìn qua ảnh thì chúng ta không thể biết được cái khoảng cách thân của nó là là thân rộng hay thân bé là 50 phân hay 60 phân cho nên khi mua máy chúng ta phải hỏi là gì à, khoảng cách giữa hai trục máy là 50 hay 60 để thể hiện là thân to hay thân bé các vị anh chị nhé và cái thân này là cái thân chắc chắn nhất hiện nay à, gọi là thân tiêu chuẩn chưa phải là cao cấp quý vị anh chị nhé nhưng nó là cái thân máy tiêu chuẩn tại sao chúng ta nên sử dụng cái những cái chiếc máy mà có thân hộp bẹ kép như thế này thì kính thưa quý vị anh chị à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành à, rất là sản lòng à, gửi cho quý vị anh chị à, chúng ta xem cách thức của một chiếc máy cắt nhôm từ Trung Quốc về Việt Nam như thế nào thì trên màn ảnh nhỏ quý vị anh chị đang nhìn thấy đấy ạ à, một xe máy cắt nhôm thường thường vận chuyển ít nhất phải là từ 40 máy trở lên 40 chiếc máy cắt à, 40 chiếc máy cắt cả máy phay và máy ép góc trở lên à, trên màn ảnh quý vị anh chị đang nhìn thấy là máy này xếp chồng lên máy kia đúng không ạ à, có đến 3 hay đến 4 chiếc máy cắt nhôm hai đầu 0809 xếp chồng trận lên nhau vậy à, nếu một cái thân máy mà chỉ làm bằng tôn chấn thì anh chị có dám mua à, một cái máy cắt nhôm mà người ta xếp bên dưới cùng hay không hay à, một cái máy cắt nhôm mà nằm thứ hai hay thứ ba hay không bởi vì này bởi vì chắc chắn 100% nó sẽ có cái độ à, độ vênh váo của thân máy đúng không ạ nhưng à, cái này à, là cái anh chị chưa bao giờ biết và máy cắt nhôm hai đầu cũng vừa chia sẻ cho quý vị anh chị rồi thì à, thông qua tiêu chí thứ nhất về thân máy à, quý vị anh chị à, chắc là cũng tự biết là nên chọn một cái máy cắt nhôm mà nó có thân bệ tôn hay nó có thân bệ vát hay à, nó có thân bè kép hay nó có cái thân khổ lớn quý vị anh chị nhé và cái sự chênh lệch nhau ở đây nó không đáng kể quý vị anh chị nhé nó chỉ chênh lệch nhau từ 2 đến 3 triệu một cái thân máy đấy thôi quý vị anh chị ạ và à, để kiểm tra được à, một cái thân bệ máy của mình nó đã bị vênh hay chưa thì à, máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành xin chia sẻ cho quý vị anh chị à, một cái mẹo để anh chị làm vốn khi chúng ta đi xe máy ấy, thì khi chúng ta đi xe máy ấy, chúng ta yêu cầu cái đơn vị bán hàng ấy à, tốt nhất là quý vị anh chị nên à, nên xem cái máy nào và ưng cái máy nào thì mình thử cái máy đấy đừng bao giờ thử máy demo nhé thì chúng ta cầm cái đầu máy này chúng ta nới hết bi và bảo đơn vị bán hàng á người ta người ta làm gì ạ người ta nới bi và tháo khóa hãm hơi ra để quý anh chị có thể dùng tay này này quý vị anh chị đẩy cái đầu máy đẩy hết cái đầu máy từ đầu từ băng đây đến hết băng con máy chúng ta đẩy xem là cái đầu máy của mình nó có bị nó có bị nặng hay không đúng không ạ ví dụ quý vị anh chị đang đẩy khoảng cách này đến đây mà nó rất là nhẹ nhưng khi quý vị anh chị đẩy từ đây à, sang bên ngoài kia mà nó rất là nặng mà nó rít tay ấy thì quý vị anh chị à, tự biết nó đang xảy ra cái việc gì tại sao cái thân máy nó lại ảnh hưởng bởi vì khi cái thân máy của quý vị anh chị ấy nó mà bị vênh ấy thì hai cái mặt máy đây quý vị anh chị này mặt máy đầu số 2 và mặt máy đầu số 1 này này nó không đồng phẳng với nhau quý vị anh chị ạ thì quý vị anh chị cắt một bộ nhôm thôi nó cũng bị vặn không chứ đừng bảo cắt nhiều cắt một bộ nó cũng không chuẩn quý vị anh chị nhé và rất là khó sửa à, thế thì à, đấy là cái phần tiêu chí đầu tiên là về à, về thân máy cái phần thứ hai là phần cột trụ của máy này quý anh chị chọn lựa này à, cái cột trụ của máy luôn luôn đỡ cái mặt bích à, đỡ cái đầu máy số 1 và đầu máy số 1 là đầu máy cố định và cái cột trụ này này nó buộc phải nằm chết cố định ở đây nếu đầu nếu cột trụ này mà nó làm bằng gang càng to càng tốt nhưng hiện nay trên thị trường thì có một số cái dòng máy nó quá là rẻ tiền thì cái cột trụ này này nó không phải là bằng gang để bắt chết vào đây đâu quý vị anh chị nhé mà nó là bằng cây cây thép hộp này này xong người ta cắt từng đoạn từng đoạn người ta hàn ở trên đây cho nên khi quý vị anh chị đi xe máy ấy, chúng ta phải để ý từng cái tiểu tiết ở đây nhìn nó có sắc nét hay không nếu mà người ta hàn táp và người ta bả bả ma tít vào đây thì chúng ta phải để ý bởi vì khi quý chị quý vị anh chị dùng một thời gian dùng về nhà dùng rồi cắt thì những cái chó hàn đấy nó sẽ bị bong mối hàn và cái đầu máy số 1 của quý vị anh chị á không bao giờ nó đã là chuẩn nữa và lúc đấy quý vị anh chị cũng sẽ phải nộp học phí và không thì chỉnh cái máy đấy về cái trạng thái được đến tầm 99% là không chỉnh được quý vị anh chị nhé chỉ được tầm khoảng 90% thôi quý vị anh chị ạ điều đấy là cái điều 100% đúng quý vị anh chị nhé thì trên màn ảnh ấy, máy cắt nhôm hai đầu đang thể thị phạm là quý vị anh chị à, nó là gì nó là những cái cột trụ của nó là bằng bằng thép hàn đấy thì khi quý vị anh chị xem máy ấy, cái phần tiểu tiết thứ hai này chúng ta phải để ý thật kỹ và quý vị anh chị nên để ý một tiểu tiết nữa ở những cái con máy mà người ta gia công nó rất là chuẩn đấy thì ở các cái khớp nối đấy quý vị anh chị này ở ờ, các cái khớp nối này này thì quý vị anh chị nhìn nó sẽ không bao giờ thấy người ta kê đệm quá nhiều nhá quý vị anh chị sẽ không bao giờ nhìn thấy người ta kê đệm quá nhiều à, bởi vì nếu mà kê đệm nhiều ấy thì sau một thời gian mình dùng cái máy nó sẽ rung thì những cái kê đệm đấy nó sẽ dơ ra cái máy của mình nó sẽ mất chuẩn bởi vì làm sao nhôm quý vị anh chị làm nó kín là kín mà hở là hở nó không có chuyện hơi hơi đâu quý vị anh chị nhé à, đây là phần cột trụ và cái phần cột trụ này nếu à, quý vị anh chị chúng ta xem ok rồi thì chúng ta sẽ xem cái phần mặt bích của máy ví dụ như đây là cái mặt bích của máy cắt nhôm hai đầu 09 này thì phạm quý vị anh chị nó là đầu máy 09 thì đầu máy 09 thì chúng ta phải xem cái mặt bích này này những cái tiểu tiết ở đây quý vị anh chị nhé các cái tiểu tiết ở khớp này này người ta gia công nó có chuẩn xác hay không nó có kê đệm ở đây hay không và nhìn các cái khớp này này nhìn nó có à, sắc nét hay không có đẹp hay không để làm gì ạ bởi vì này những cái khớp máy à, những cái khớp của máy là vô cùng quan trọng nếu khớp máy không chuẩn thì đừng bao giờ quý vị anh chị hy vọng con máy đấy của quý vị anh chị nó là chuẩn không có cái câu chuyện đấy đâu quý vị anh chị nhé không bao giờ có câu chuyện là khớp máy không chuẩn mà con máy của, của quý vị anh chị cắt chuẩn hoặc có một người thợ nào đấy mà bảo chỉnh để cho quý vị anh chị chuẩn lại được ấy thì cái người thợ đấy xứng đáng với lương á là 100 triệu một tháng đấy quý vị anh chị ạ nếu một cái người thợ nào chỉnh cái khớp máy này à, đang không chuẩn về chuẩn được hay chỉnh một cái thân máy đang bị vặn mà về không vặn được thì cái người thợ đấy ấy, người ta xứng đáng với mức lương 100 triệu một tháng mà quý vị anh chị ấy có rất nhiều quý vị anh chị ấy à, cũng rất muốn gặp người ta và trả giá tầm 5 triệu để đi chỉnh một cái thân máy đấy quý vị anh chị ạ và à, cách để máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành chia sẻ quý vị anh chị à, cách nhận biết làm sao mà cái hai cái mặt đích máy này của của máy 09 này làm sao nó chuẩn thì chúng ta nên để ý một chút ạ đây ạ à, khi chúng ta đi xe máy ấy, thì quý vị anh chị nên à, cầm theo một cái thước nhé chúng ta nên cầm theo một cái thước và một cái đoạn gì đấy nó bằng khi chúng ta xe máy này chúng ta sẽ phải để ý cái mặt bích máy đầu hai và mặt bích máy đầu một này này nó phải đồng phẳng với nhau chúng ta tinh ý chúng ta lấy một cái nhôm chúng ta đặt vào đây này chúng ta nhìn xem là hai cái mặt bích này này nó có phẳng với nhau hay không quý vị anh chị nhé nó có phẳng với nhau hay không nếu nó có một bên nó không phẳng với nhau á thì hai cái mặt bích này này hai cái mặt bích này này nó đang bị xéo nhau mà hai cái mặt bích này này một cái thằng đá ra mà thằng đá vào thì 100% đầu máy của quý, quý vị anh chị cắt trong một vào ờ, trong thời gian à, không lâu nó sẽ có vấn đề và nó sẽ thể hiện một cái việc là cái máy cắt của quý vị anh chị nó đã không chuẩn từ đầu rồi quý vị anh chị nhé à, tại sao lại chia sẻ cho quý vị anh chị cái điều này bởi vì rất nhiều anh em à, thi thoảng hay lên hiệp hội nhôm kính ấy, à, đăng là cái máy của mình sau một thời gian sử dụng 1 năm 2 năm à, thì nó bị như thế này thì à, thông qua cái video à, phần 2 này máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành cũng chia sẻ luôn cho quý vị anh chị ấy, là quý vị anh chị nếu mà đã lựa chọn một cái máy cắt chuẩn rồi thì 2 năm hay 3 năm nó vẫn như thế cái độ rung sai nó không đáng kể bởi vì sao ạ bởi vì quý anh chị cắt nhôm một tháng căng lắm cũng chỉ đến 3 đến 4 năm 600 mét à, đối với một cái máy cắt nhôm nó chẳng là gì cả quý vị anh chị nhé ví dụ à, một tháng quý vị anh chị cắt 500 mét một năm là cắt được bao nhiêu ạ một năm quý vị cắt được à, 5.000 mét thế thì một cái máy mới cắt có 10.000 mét nhôm mà nó đã bị vênh máy rồi thì quý chị quý vị anh chị sẽ phải định hình là nó như thế nào chính vì thế ấy, thực tế ấy, là những cái khách hàng như vậy ấy, là cái máy của người ta nó đã không chuẩn từ ngày đầu nhưng khi người ta làm cái nhôm hẹn 55 ấy, người ta sẽ không phát hiện ra được bởi vì người ta làm kia nhảy quý vị anh chị nhé có thể siết vào góc được nhưng khi người ta làm nhôm sinh pha hoặc người ta làm những cái cây nhôm khổ lớn ví dụ như bản thủy lực thì những cái lỗi đấy ấy, nó sẽ hiện, thể hiện lên rõ một một thì lúc đấy người ta mới phát hiện ra vấn đề quý vị anh chị mới phát hiện ra vấn đề và người ta hình dung rằng là à bây giờ nó mới bị hỏng thì không phải đâu quý vị anh chị ạ và máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành à, cũng chia sẻ cho quý vị anh chị một thông tin rất là vui thì hiện nay đối với những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu 09 như này quý vị anh chị này thì máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành à, đã và đang cung cấp đến thị, lên thị trường cái dòng máy mà mặt bích đằng trước của bằng thép và mặt bích phía sau đây cũng bằng thép có nghĩa là hai mặt bích thép quý vị anh chị ạ hai mặt bích à, đỡ đầu máy đều bằng mặt thép à, so với một số các dòng hàng trước đây thế hệ cũ á, là một mặt bích của nó bằng thép và một mặt sau của nó bằng một cái trụ gang nó rất là bé thì à, khi chúng ta chuyển động á cái trụ gang đấy đôi lúc á, là nó xuất hiện một cái lỗi đó là bị gãy trụ gang bị gãy trụ gang thì cái nó không được khỏe quý vị anh chị nhá à, quý vị anh chị có thể nhìn trên à, màn hình đấy ạ à, đây là một mặt bích trước bằng thép quý vị anh chị này và mặt bích sau đây của nó cũng bằng thép này đây quý vị anh chị này đây là mặt bích sau của nó bằng thép này đấy còn à, so với cái dòng máy 09 thế hệ cũ á, là của nó là à đây ạ à, dòng máy 09 thế hệ cũ của nó là mặt đằng trước là bằng bẹ thép nhưng mặt đằng sau đây quý vị anh chị này à, nó là một cái trụ gang thôi quý vị anh chị nhé nó chỉ là một cái trụ gang bé như này thôi đây ạ à, nó chỉ là cái trụ gang bé như này thôi quý vị anh chị ạ nó rất là bé à, mà nó đỡ cái đầu máy 09 nó rất là to lực ly tâm nó lớn thì cái trụ gang này này chúng ta dùng là đôi lúc là nó cũng chưa được à, à, nó chưa được đảm bảo an toàn cho lắm quý vị anh chị ạ à, thì cái à, giữa cái, cái sản phẩm mà hai mặt bích thép và một mặt bích bằng trụ gang này này nó có sự chênh lệch nhau tầm đâu đấy tầm khoảng 3 triệu à, hơn 3 triệu một chút thôi quý vị anh chị ạ thì tùy cái lượng tiền của mình mà quý vị anh chị chúng ta lựa chọn làm sao đầu tư cho nó hợp lý quý vị anh chị nhé đây là piston dùng piston cơ cấu piston dùng đứng thì nó sẽ dùng cột trụ là cột trụ đứng à, nó bé nó còn bé hơn cái cột trụ cái máy 08 ấy, quý, quý vị anh chị ạ à, cột trụ máy 08 ở đây ạ như trên máy nhỏ quý vị anh chị đang để ý đó, đây là cột trụ của cái máy cắt nhôm hai đầu 08 á nó cũng à, có thể là à, nó to gấp rưỡi của cái cột trụ của máy cắt nhôm hai đầu 09 mà một mặt bích đằng trước bằng thép mặt đằng sau là trụ gang đấy đúng không quý quý vị anh chị à, và kính thưa quý vị anh chị à, vậy là cái thời lượng video từ à, 15 phút đến à, 18 phút nó cũng rất là nhanh nó trôi qua rồi à, máy cắt nhôm hai đầu Phú Thành sẽ hẹn gặp lại quý vị anh chị trên cái video tiếp theo đó là video phần 3 về à, cái tiêu chí ở cái phần mặt bích trước của máy và phần phần đầu máy và phần hệ thống tủ điện của máy thì à, cái trên cái video phần 2 này nếu quý vị anh chị chúng ta còn những cái gì băn khoăn khúc mắc chúng ta có thể vui lòng à, bấm số điện thoại trên màn hình à, máy cắt nhôm hai đầu vũ Thành à, rất là vui à, khi được chia sẻ đến tất cả quý vị anh chị những cái thông tin à, về máy cắt nhôm hai đầu và cái việc quý vị anh chị liên hệ để máy cắt nhôm hôm hai đầu Vũ Thành tư vấn cho quý vị anh chị là cái lời động viên à, vô cùng lớn cho ekip làm video à, máy cắt nhôm hai đầu Vũ Thành à, chào quý anh chị chúc quý anh chị à, một ngày làm việc hiệu quả hẹn gặp lại quý vị anh chị trên cái video phần 3